em ra khơi ta tiến về chân trời xa xôi tìm trong mênh mông những sinh linh đang nổi trôi cứu người gặp nạn trên biển cả tâm lòng người chiến sĩ tàu ra bao bao hiểm nguy bao bùng phong ba càng yêu quê hương yêu thiết tha biển quê nhà tàu ai ra khơi đã quay về về tránh bão dông ngược đoàn tàu đi ta lướt nhanh về phía biển đông ra khơi ta tiến về chân trời xa xôi tìm trong see